đó giận cũng được thôi mày rảnh thì mày cứ làm nhưng mà anh Duy Nguyễn chỉ nói là cái này nó không cần thiết mày thích thì mày làm có thằng làm gì nữa chạy chạy bộ hả ba chạy bước nhỏ hả cũng làm ghê lắm nó khởi động cho cái này không hết mẹ giờ đó nhưng mà phần tập chinh bạn biết cái gì quan trọng nhất không cái khớp gối là quan trọng nhất nè khớp hông nè khớp lưng nè ba cái đó quan trọng nhất bây giờ khớp lưng á chúng ta phải khởi động kiểu này bài quyền thổ Duy nguyễn thằng nào ăn cắp phì bọt đó chăm cái cú khởi động này là của Duy Nguyễn nha bảo đảm không ai có đâu nếu mà trên mạng ở nước ngoài nó có đó là sự trùng hợp ý tưởng thôi nha không khởi động khởi động cái này tác dụng để làm gì nó giúp bạn khỏe cơ co đó và giúp cho bạn cuộc sống sau đây nè nó trơn tru ly nó không có bị chấn thương lắc đi em hỏi sao bé em lắc lắc vậy giữ hai chân lên nha má thằng lắc vậy nè vô nói ai anh Di Nguyễn chỉ mà lên mạng đâu có chọi đá mà đâu chọi tao nói anh Di Nguyễn chỉ vậy nè vậy đứng Thấy nè bắt cái mông chọi đều nè bắt cái mông chọi đều rồi im chưa <laughs> xoay bao giờ trong đầu bạn phải tập cái tướng đứng thẳng vậy nè đó thẳng nha thẳng mà đầu gối không khóa khớp đó chân mở chữ V bình thường mà các bạn có biết tại sao hôm nay là chúng ta quay lại bài quát quyền thoại không tại chẳng qua là khoe cái máy đắt tiền này thôi cái máy đắt tiền thì không phải phòng nào cũng có xin trân trọng giới thiệu là các đồng chí không phải ai cũng dám chơi nha đó mà ở đây là BBT quận 12 mà nói tới quận 12 ở Sài Gòn là gì nó như ở khu ngoại ô các bạn vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh cái lò xưa rồi bây giờ có một cái building cao sừng sững giữa trời gió thổi lồng lộng nói không tin đúng không mấy em tập đi 5 giờ chiều tụi em đứng đặt cửa sổ coi bảo đảm treo lý do là sao gió mạnh quá thế thôi mà dám đầu tư cái máy này vùng ngoại ô mà dám đầu tư cái máy này với mức học phí 500 ngàn một tháng dân chơi là đây chứ đâu mấy em có tham quan thưởng lãm cái máy này hết đi hàng mắc in USA đúng không nhập nguyên công nguyên đai nguyên kiện từ Cali phía trên về nha Cali phía trên chứ phải Cali Lido Sài Gòn nha bà Cali này là Ohio đó cái này là gì khởi động này gì khởi động chân bài là rất quan trọng bởi vậy á các mấy thằng nổi BT vô chỉ con người ta khởi động bảo đảm với bạn khởi động những bài không hề quan trọng trong chân nó học mấy nó nó biết gì không dạ xin sao mày vô đây làm bt hả em học thể dục thể thao ra thất nghiệp anh ơi học thể dục thể thao ra không có việc làm bây giờ vô trường dạy giáo viên á thì tháng được có ba bốn triệu không đủ sống đó giờ đi theo nghiệp bt cho nó giàu nó vô nó quăng nguyên bài thể dục ra luôn khởi động trong game khởi động trong game á phải có hai bài này cái gì là cái quan trọng thì gì mới chị thứ yếu gì bỏ nha bài thứ hai là bài này bài này nó căng cơ đùi sau bạn tập gym bạn bị teo nhất cơ đùi trước và không chết bạn bị liệt cơ đùi sau bạn chết ngắt không tin đi bữa nào thằng nào bị cơ đùi sau chụp rút một phát một xoát nổi tao con mày cơ đùi sau cực kỳ quan trọng cơ đùi sau là cái cơ kháng lực cái cơ chịu lực giống như mấy nhỏ uh, nữ sinh bên nhật bản đó em nó đứng xe bus bên bển nó đông lắm nó không có ghế ngồi đứng không à thấy sao mông nó to không nó đứng nè khi bạn đứng về đùi sau chịu lực hết đùi sau là cái cơ mà nó chịu lực suốt quá trình vận động của chúng ta đây chúng ta phải khởi động nè thấy không tướng này là tướng số mấy mấy em hạ xuống hạ xuống cái chân không có đổi cái chiêu là khó luyện lắm thằng nào luyện được cái chiêu là vô game bao đã rồi không tại sao anh duy thích anh duy thích đứng như thế này tại vì quan trọng là anh duy phao câu đẹp thế thôi đó xuống không phải không khởi động nha khởi động đây là bài khởi động rất quan trọng tập chân mà phải khởi động được bốn bài bốn bài nha này hai bài rồi đó hai bài rồi đó nha chút gì chỉ thêm hai bài nữa rồi ok khởi động bài thứ ba là bài lăn bay di bộ bình thường thôi cầm cục tạ chuông đi từ đây cuối kia nha mấy em vô cầm cục tạ chuông hai bên chừng 20 kg sách nước lên chùa thôi rồi đi từ đây tới đầu kia xong rồi đi bộ xuống cầu thang về luôn đi hết sức rồi tập đâu có nổi nữa đâu còn bây giờ mình khởi động tại chỗ ừ. đó một cái mày ngựa thì mày đổi chân kệ mày tao làm biến <laughs> đúng không đúng không nó có đứa nó khởi động vậy nè một cái xong rồi cái này nó hai cái không có sai mấy em đúng hết đó mà mày ngựa tâm tao làm biến lắm tao làm luôn đó một cái rồi hai cái rồi ba cái rồi bốn cái năm cái sáu bảy chục cho lẹ mày ơi oh, no. tham dũng tao mệt quá đó một hai ba bốn năm sáu bảy tám ba bài khởi động quyền thoại còn bài này bảo đảm không ai chỉ đâu bài này của anh như Nguyễn bữa nay anh mới chỉ anh khẳng định với mấy mày luôn á là trong cái kỷ niệm mà 6 năm làm clip thì hình của anh chưa bao giờ chỉ bài này oh theo tao quay thằng kia ở lại đi bạn muốn ờ, khởi động một cái bài quyền thoại đó đó bạn phải có cái máy giống vậy bạn bỏ cái giò ra đây nè thấy không rồi nắc lắc lắc lắc thông cảm bạn nói chữ lắc nha tại nó lẹo, lẹo lưỡi ra chữ nắc lắc đó bài này có tác dụng nó căng cái cơ đồ trước của bạn cực kỳ đã luôn đó các bạn ngồi kiểu nhật nó không bằng ngồi kiểu nhật là ngồi mấy nhỏ mà mặc áo uh, kimono đó bạn nó ngồi nó chở lãnh chúa nó chờ lãnh chúa ra xử á đó. đó ngồi ngồi kiểu đó thì nó căng mà nó căng tỉnh còn này bằng căng động nè không bằng lắc xuống nè nè bạn bỏ cái giò xuống nè nó bằng bỏ ra ngoài nó lắc cái má ngoài bạn để vô trong nó lắc cái má trong tùy muốn chỉnh đâu bạn chỉnh hỏi sao bé không lắc lắc hỏi sao bé không lắc lắc hỏi sao bé không lắc lắc hỏi sao bé không lắc lắc hỏi sao bé không lắc lắc ok ok chia tay má tăng động quá bị đập đầu không sao đầu xịn đầu xịn đầu này nhờ uống giòn nha quá mẻ cây luôn mày ghê thiệt rồi qua đây rồi qua đây bài khởi động bao đã luôn á ba đó khởi động xong bốn bài này tập squat là ok chấn thương đi đền không cách nào chấn thương được đó là mới là bốn bài khởi động quan trọng còn mấy cái bài mẹ tay này chạm mũi chân kia đồ rồi gì gì gì gì, đồ cái đó bt nó bào tiền thôi bởi vì chúng ta tập gym á chúng ta phải biết cái nào là cái căn bản và cái nào là cái làm màu